Tạ công tử Xem ra tối qua không có uống nhiều lắm Nhiều hay không nhiều Vẫn không phải do cô nói Tạ công tử hảo công phu Tối qua thất lễ Đã đắc tội nhiều Đắc tội là giả Thất lễ là thật <laughs> Đã đánh mấy hồi hiệp Cô cũng không có chút mệt mỏi Quả thật hảo công phu Khiêm nhường Vẫn là huynh hơn tôi một bậc Nhưng chiêu thức của cô quá độc ác Chiêu nào cũng lấy mạng Không hợp với cô Hành tẩu giang hồ Không phải tôi điểm quyệt tử của người ta Thì người ta dồn tôi vào chỗ chết Ân ân quán quán Chừng nào mới kết liệu Sở Nguyệt Cô và tôi vốn không nên lấn sâu vào trong Không có không nên Việc có đã từng không cần nói nhiều Vậy tại sao cô còn theo tôi đến tiêu cục này Huynh hiểu lầm rồi Tôi là vì giúp Trần Đại Nương Hơn nữa Tôi cũng cần một nơi để dung thân Nhìn xem Đó không phải là cao phúc soái sao Phải Là hắn thật đó Sao hắn lại ở trên xe ngựa của phủ dân tướng quân chứ Đó là xe ngựa của phủ dân tướng quân Nghe nói tiểu tử cởi ngựa ở phía sau Chính là con rể của dân tướng quân Cao phúc soái đó Vậy sao Phúc soái Sao Dương Y về nhanh quá vậy Sao không thấy tam lục Cái này phải tính kế lâu dài Tôi nghĩ Đã tới lúc đi gặp nghĩa phụ rồi Tả Phi Tôi có một chuyện thỉnh cầu Không biết huynh có đồng ý không Chỉ cần không phải giết nghĩa phụ tôi Cô kêu tôi làm gì tôi cũng chịu Trải qua bao nhiêu chuyện Tôi cảm thấy một mình đại nương ở đây Sở Nguyệt, Tả Phi Cháu nấu xong rồi, mau ăn cho nóng đi Dạ đại nương Chúng con đến đây Nhớ kỹ Làm con nuôi của đại nương cho tốt Sở Nguyệt Tôi rất thích cô cười Lão gia Về rồi kìa Xin đứng ở đây đi Làm phiền gia sư rồi Mẹ nhớ con lắm Yên Nhi Yên Nhi Mẹ dạ. Mẹ à, Con nhớ mẹ lắm dạ, dạ, Để mẹ nhìn con cho kỹ Về rồi thì tốt Về rồi thì tốt Cha Hài Nhi về rồi Con còn biết về sao Lão gia y Nhi cũng về rồi Ông đừng trách nó nữa Mẹ Mẹ sao rồi Đã mời đại phu chưa Mẹ bị bệnh thì phải ở trong phòng Con đi thỉnh an mẹ thì được rồi Mẹ không có bệnh Mẹ chỉ nhớ con thôi Đó đều là tâm bệnh Chỉ cần con trở về Thì không còn bệnh gì nữa Phải đó Thật sao mẹ Vậy có cần mời Lan Trung đến khám cho mẹ không Mẹ không sao thật mà Mẹ chỉ nhớ con quá thôi Mẹ Mẹ ốm đi nhiều lắm Con không ở bên cạnh mẹ Mẹ ăn không ngon Uống không được Tối nào cũng ngủ không yên giấc Yên nhi Con nói Con vì hôn sự này Sao lại bỏ nhà đi chứ Mẹ Con xin lỗi sau này con sẽ không lỗ mạng như vậy nữa đâu Làm mẹ đau lòng khó chịu Được rồi được rồi Người cũng đã về rồi Phu nhân cũng đừng đau lòng nữa Sư gia Không phải ông nói Cao Phúc soái đi theo dân yên Trở về trấn quan hỷ sao Người đâu Báo cáo lão gia Cao thiếu gia cảm thấy bản thân hổ thẹn với tiểu thơ Tự thấy mình có lỗi Không dám mạo nhiên vào phủ cầu khiến Nó cũng hiểu rất rõ về mình Loại công tử quen thối phong lưu như nó Hại y như nhà ta đau lòng như vậy Còn làm ra biết bao nhiêu chuyện Thì dù nó vào đây Ta cũng sẽ đuổi nó ra ngoài Y nhi Cha chỉ đợi một câu nói của con Con đi lâu như vậy Cha cũng nghĩ thông rồi Không kiên trì nữa Phải đó Y nhi Con cho mẹ nói một câu đi Con ghét cao phúc xóa như vậy sao Thật ra đều là hiểu lầm Có đúng không tiểu thơ Hiểu lầm Hiểu lầm cái gì Tiểu ma qua Không được nói bậy Y nhi Lúc đầu định ra hôn sự này Thật sự có hơi nóng dội Theo lẽ tưởng Cao Gia Công Tử là một chính nhân quân tử giả lại cũng coi như môn đăng hộ đối Nên cha đã đồng ý Không ngờ nó quen thói phong lưu Nếu đã như vậy Cha không ép con nữa Phải đó Yên Nhi Nhưng lúc Cao Công Tử còn ở ngoài cửa Chúng ta đi nói rõ chuyện này nha Hay là gọi Cao Thiếu Gia vào đây Nói rõ trước mặt Tiểu thơ không được Tôi không muốn gặp người đó Cha Quyết định của con cũng như lúc đầu Chính là hy vọng Cha có thể quỷ đi hôn sự này Con nói thật sao Được Cha sẽ đem tính vật định thân mà năm đó cao gia Đưa cho cha trả lại cho cao phúc soái Quỷ đi hôn ước của hai nhà Lão Dạ. Yên Nhi Trên đường vất vả rồi dạ, dạ. Hay là về phòng nghỉ ngơi trước đi ờ. Tiểu thơ, cô đừng nghỉ ngơi trước Cô mau đi ngăn cản đi Tiếp như vậy, duyên phận của cô và Cao Thiếu Gia sẽ hết thật đó Hết thì hết Ai mà thèm chứ Y Nhi, số cuộc đã xảy ra chuyện gì Mau nói cho mẹ biết Mẹ, con về phòng trước Tiểu thơ, tiểu thơ Vậy nghỉ ngơi cho khỏe đi con Tiểu thơ, tiểu thơ, em đừng nói nữa Tiểu thơ, cô suy nghĩ cho kỹ đi Có phải thời gian qua cao thiếu gia chăm sóc cho cô rất tốt không Ai kêu hắn tốt với ta, ta không cần đâu Tiểu thơ, cô nghe em nói đã Có phải cao thiếu gia gì cô mà đã thay đổi rất nhiều không Ta không nghe Tiểu ma qua, em đừng đi theo ta nữa Tiểu thơ, Phúc soái ở đây bái kiến nhạc phụ đại nhân Dân tướng quân Đừng gấp gọi trước Ta là dân trung thanh Cậu cũng như hạ nhân gọi ta tướng quân Là được rồi Dạ tướng quân Cậu chính là Cao Phúc soái Quen thói phong lưu Làm tổn thương con gái ta sao dạ, dạ. Tại hạ dạ, Tại hạ chính là Cao Phúc soái Cha cậu là nhân vật lợi hại cỡ nào Sao lại sinh ra đứa con ngỗ nghịch như cậu chứ Thật sự Gia nghiêm phong tục Phúc soái còn chưa thể đạt tới Nhưng hy vọng tướng quân có thể cho con một thời gian Tới lúc đó tướng quân sẽ có thể phát hiện ra ưu điểm của Phúc soái Không cần đâu Tướng quân có ý gì Đây là tính vật mà năm đó lúc cha cậu và ta định ra hôn sự này Cha cậu đã tặng cho dân gia ta Bây giờ Xin cậu cầm về cho Thiếu gia Miếng ngọc bội này Theo lẽ phúc soái không nên lấy Nhưng nếu tướng quân đã mở miệng Làm tiểu bối Lý nên nghe theo Chỉ là Phúc soái thực sự hy vọng tướng quân Có thể cho con một cơ hội làm lại từ đầu Không cần đợi sau này Nếu như dây chuyền cổ ngọc mà ta đã tặng Ở trên người cậu Thì xin cậu trả lại cho ta Được rồi Vậy hôn sự của hai nhà chúng ta Coi như kết liễu Trở về Xin thay ta nói tiếng xin lỗi cha cậu Nói dân mộ quỷ ước Bữa khác Ta sẽ đích thân đến nhà tạ tội Thiếu gia Bây giờ làm sao đây Tiểu thơ Em ra ngoài xem thử nha Không được đi Tiểu ma qua Em có thể ngừng lại không Trong lòng ta đã đủ phiền rồi Tiểu thơ Sư gia đến rồi Sư gia Sư gia Sư gia Cao công tử còn ở ngoài không Lúc nãy thì còn Nhưng bây giờ thì không biết Hay để tôi đi xem thử Được Tiểu thơ Sao hả Xem náo gì xong thì về rồi à Tiểu thơ Cô không để ý thật sao Sao hả cao phúc soái đó là giở trò gì sao Tiểu thơ Lần này cao thiếu gia thật sự không có giở trò gì cả Vậy thì sao Cao thiếu gia ngoan ngoãn trả lại tính vật định thân cho tướng quân Cái gì Tiểu thư Lúc trước cao thiếu gia muốn cho cô ngọc bội đó Cô lại không lấy Bây giờ ở trong tay của tướng quân Thì không thể cứu giãn được nữa Cao Phúc soái đó Trên đường đều là hư tình giả ý với ta Đều là đang đóng kịch Không ngờ Vừa mới trở về Thì em và mụn nhọt bị chia rẽ uyên ương rồi Chúng em còn chưa kịp từ biệt nhau Tiểu ma qua Em cũng đừng buồn nữa Tiểu thơ Mất đi mụn nhọt Em thật sự rất buồn Cô không đồng ý lấy cao thiếu gia thật sao Không lấy không lấy Người dễ dàng quỷ hôn như ta Ta kiên quyết không lấy Không lấy thì không lấy Sao cô lại la lớn tiếng như vậy Cô không thể là đang la cho mình nghe chứ Vì trong lòng cô nghĩ Khác với những gì mà trong miệng cô nói Tiểu ma qua à Tiểu ma qua Về mặt này Cao Thiếu Gia thật sự rất tốt Nói tiếp đi theo sự quan sát của biên chức trên đường đi Cao thiếu gia đối với tiểu thơ Thật là một tấm lòng si Nếu họ có thể thành hôn Tôi nghĩ Cao thiếu gia nhất định sẽ rất yêu thương tiểu thơ Sau này ở trong mắt cậu ấy Tuyệt đối không có người đàn bà khác Cao Phúc Sái này hoàn toàn khác với những gì Yên Nhi nói Phải đó, Cao Phúc Soái này Từ khi đến trốn quan hỷ Cả ngày chỉ đến trà lầu xem kỹ nữ ca hát Ông nói Nó cũng không đến thăm thông gia lần nào cả nếu nói nó không phong lưu Tôi thật sự không dám tin Phu nhân Đó đều là chuyện của quá khứ Tôi tin bây giờ Cao Thiếu Gia là thật lòng thật dạ với tiểu thơ Ông chắc chứ Cao Thiếu Gia chính miệng nói với tôi Nói là nếu không lấy được trái tim của dân yên tiểu thơ Cả đời cậu ấy sẽ tụng kinh bên cạnh Phật tổ Lão gia Ông nói Lúc đầu chúng ta đầu quỷ hôn có phải có chút sơ sài không Ông nên điều tra nó cho kỹ Phu nhân Bà đang trách tôi sao Tôi đâu dám trách ông Ý tôi nói Lúc đầu ông kiên quyết không quỷ hôn Là sợ đắc tội với Cao Hướng Thiện đó Bây giờ chúng ta lại quỷ hôn như vậy Ông nói Cao Hướng Thiện đó có thể không giận sao Vậy bà kêu tôi phải làm sao đây Yên Nhi đã xác định Tuyệt đối không lấy Cao Phúc soái đó Thậm chí còn bỏ nhà đi để kháng nghị Không phải ngày nào bà cũng khuyên tôi Phải tôn trọng ý của Y Nhi sao Phải đó Tuy là nói vậy Nhưng chúng ta cũng phải quan sát câu phúc soái đó cho kỹ Quỷ hôn như vậy cũng thật là ngại Phu nhân Lúc đầu là bà cậu xin tôi quỷ đi hôn sự này Bây giờ tôi quỷ đi hôn sự này Sao thái độ của bà lại thay đổi chứ Tôi Không phải tôi vì lưỡng toàn kỳ mỹ sao Sau này đừng gây thêm thị phi nữa Ông làm sư gia kiểu gì vậy Tới giờ mới nói cho chúng tôi biết cái này Lúc nãy tại sao không cản tôi Tướng quân Là trách nhiệm của tôi Là lỗi của ai cũng không có ích gì cả Bây giờ nói cái gì cũng trễ rồi Không trễ không trễ Sao lại nói vậy Lúc nãy thấy lính canh cửa đến báo cáo Cao Thiết Gia còn chưa đi Đang ở ngoài cửa Quỳ xuống cầu xin tha thứ Cậu làm gì vậy Phúc soái đợi tướng quân và phu nhân trừng phạt Trừng phạt cái gì Phúc soái tội nghiệp sâu nặng Chỉ có xử phạt Mới có thể kết liễu phiền não của tục thế Mới có thể an tâm xuất gia Tướng quân Xin ông đích thân trừng phạt Nói bậy Mau rời khỏi đây Sao ta có thể ở trước mặt mọi người làm chuyện này chứ Tướng quân Tướng quân Phúc soái thật sự không có nói bậy Phúc soái biết Tất cả của hôm nay đều do tự làm tự chịu Không thể trách người khác Phúc soái cũng từng thề Kiếp này nếu không cứ được dân yên làm vợ Vậy chỉ có thể xuất gia làm hòa thượng Xin tướng quân trừng phạt Mau đứng lên đi Chỉ có tướng quân trừng phạt Tiểu điệp mới có thể yên tâm Sư gia Mau gọi con công tử đứng lên Tướng quân nếu các người không chịu phạt Vậy chỉ có thể để mụn nhọt làm Thiếu gia, mụn nhọt Chúng ta chủ tế với nhau Trước giờ ta đối xử với người cũng không tệ Ra tay Ra tay Thiếu gia, đánh Thiếu gia, vậy thì xin lỗi cậu trước Đánh mạnh hơn nữa Đừng đánh nữa Đừng đánh nữa Đánh mạnh hơn nữa Đánh mạnh hơn nữa Chỉ có đánh mạnh mới có thể chuộc tội giùm ta Lão gia Cái này Ta ra lệnh cho hai người lập tức ngừng tay Lập tức kết thúc vở kịch này Tướng quân Ở trong mắt ông đây chỉ là một vở kịch Nhưng với con mà nói là một cơ hội chuộc tội hiếm thấy Mụn nhọt Đánh tiếp đi Đánh Sư gia Mau giải quyết chuyện này cho ta Dạ Mặt mũi của dân trung thanh ta để đâu hả Dạ tướng quân Đừng đánh nữa Đừng đánh nữa mà Mau về nhà đi Đừng chuộc tội ở đây nữa Mụn nhọt Đánh tiếp đi Đừng đánh nữa Đừng đánh nữa Thiếu gia Thiếu gia Cậu không sao chứ Thiếu gia Thiếu gia tôi không cố ý đâu Xin lỗi thiếu gia Mụn nhọt à Là ta kêu ngươi đánh Không liên quan đến ngươi Tôi Thiếu gia Tiểu ma qua Tiểu ma qua Sao lại là mùi Mùi nghe nói ngoài này xảy ra chuyện Cho nên muốn ra đây xem thử Tiểu thơ của mùi đâu Ở trong đó theo qua Vậy tiểu thơ của mùi có biết chuyện gì xảy ra ở ngoài này không còn đứng đó làm gì Mau đi bẩm báo tiểu thư đi Đừng để thiếu gia chịu khổ quan uổng Thiếu gia cô đợi chút nha Thiếu gia Thiếu gia cậu không sao chứ Cẩn thận đó Tiểu thư Cô cũng không có nhìn thấy Cao thiếu gia đã bị đánh tới người không giống người Thật sự rất tội nghiệp Tiểu thơ Bây giờ chỉ cần một câu nói của cô Thì Cao Thiếu Gia sẽ được giải thoát Ta với Cao Phúc soái đó Đã không còn quan hệ gì nữa Tiểu thơ Cô ra ngoài xem một chút đi Xem một chút thôi Được không Ta đã nói là ta không còn quan hệ gì với hắn rồi mà Em kêu ta xem cái gì Tiểu thơ Sư gia Tiểu thơ vẫn khỏe chứ Tiểu thơ Trời sắp tối rồi Gió cũng càng ngày càng mạnh Nếu cao phúc soái này kiên trì quỳ ở trước cửa Tôi sợ hắn sẽ chết cống đó Vậy làm sao đây Cho nên tướng quân kêu tôi đến hỏi ý của tiểu thơ Tiểu thơ Cô nói một câu đi Tôi không có ý gì cả Tất cả nhờ cha làm chủ Sư gia Vậy ý của tướng quân là Dĩ nhiên là muốn đuổi cao phúc soái đi rồi Thì dù hắn có bị chết cống Cũng không thể để hắn chết ở trước cửa của phụ quân. Đều là do cao thiếu gia tự chuốt lấy Tôi thấy để hắn chết cho rồi Ai chủ hắn ước hiếp tiểu thơ nhà chúng ta chứ Cao Phúc Xoáy đã bị điên rồi sao Vừa mới trúng độc châm Vừa mới khỏi bệnh Hôm nay lưu mạng cũng không cần sao Tiểu thơ Em thấy lần này Cao thiếu gia không cần mạng thật rồi Cao Phúc Soái đó Không hiểu chuyện thì thôi đi Bụng nhọt cũng điên theo sao Để chủ tự họ quậy tiếp như vậy Tiểu thơ Bụng nhọt vừa đánh vừa khóc là cao thiếu gia Không cho quân ấy ngừng tay Đánh bao lâu rồi Đại khái khoảng nửa nén nhang Tiểu thơ Cao thiếu gia vừa khóc Vừa nói xin lỗi tiểu thơ Thật đó Người khác nhìn thấy cũng rất buồn Sư già Ông đi nói với cha mẹ tôi Kêu mộng nhọt đừng đánh nữa Dạ Tiểu ma qua Đi chuẩn bị một số quần áo để thay đổi Chuẩn bị thêm một số thuốc Dạ biết tiểu thơ Thiếu gia Từ từ thôi Vẫn là chịu theo chúng đi à. Lão gia Cao công tử đến rồi Cao Phúc soái ở đây Bái kiến tướng quân Bái kiến phu nhân ừ. Ngồi xuống hãy nói Tạ tướng quân à, à, Thiếu gia không sao chứ Bây giờ ta là nể mặt của cha cậu Mới đón cậu vào nhà Nhưng ta muốn nói rõ Cái này không đại diện hôn ước sẽ tiếp tục Tất cả còn phải xem ý của Yên Nhi Tóm lại Bây giờ là thời gian quan sát Còn về sau này có kết quả gì Thì phải xem tạo hóa của cậu Phúc soái hiểu Phúc soái cũng không dám tư tưởng gì Phúc soái cảm ơn tướng quân Cảm ơn phu nhân Đã cho Phúc soái Cơ hội giành lấy sự tha thứ của dân yên Phúc soái nhất định cố gắng Không phụ lòng kỳ vọng của hai người Sư gia Căn dặn xuống dưới Sắp xếp phòng Cho chủ tớ cao công tử ở lại Dạ Tướng quân đi thông thả Phu nhân đi thông thả Đi thông thả Thiếu gia, cậu sao rồi thiếu gia Thiếu gia, thiếu gia Tay, tay ta, tay ta Thiếu gia Tay ta đau chết được Tôi cổng cậu Thiếu gia, hay là chúng ta nghỉ ngơi ở đây đi Đại phu Bây giờ tình trạng sao rồi Đại phu à Ông đừng lắc đầu mà Khi ông lắc đầu Thì tôi càng loạn hơn Độc của ông ấy Không có xâm nhập vào nội tạng Nhưng cũng rất khó thuốc Đến bệnh trừ Ý của ông là Số cuộc chữa được hay là không được Thật ra Độc này cũng rất bình thường Vậy được Vậy được rồi Ông mau kê thuốc cho tôi đi Tôi đi bóc thuốc chỉ là còn thiếu một vị thuốc tốt Dược tính cũng sẽ giảm đi nhiều Không sao Tôi sẽ tìm khắp tất cả dược phòng của cả trấn Tôi nhất định sẽ tìm được Xem ra chỉ là uổng công vô ích Dược liệu này thường sinh trưởng ở bên dược thẩm Đã tuyệt tích nhiều năm lắm rồi Đại phu Tôi cầu xin ông Ông nhất định phải cứu ông ấy Tôi cầu xin ông Hãy cho ông ấy được sống Được sống tiếp hay vậy đi Một lát tôi kê toa thuốc cho bà Bà cầm toa thuốc của tôi Đến khu rừng ở phía sau thôn thử vận mai có được không Được Được Cảm ơn Cảm ơn Cứu tôi với Sư gia ông Nhỏ tiếng thôi Nếu để tướng quân biết Tôi cũng phải với các người Đầu tôi không giữ được đâu Cẩn thận đó coi chừng đó Sư gia Hai người lén la lén lút làm gì vậy Sư gia có chuyện muốn nói Cái này có được không Ta cảm thấy cách này rất hay Không hổ là sư gia. Nhưng mà nếu tiểu thơ nhà tôi biết tôi sẽ giúp các người Sẽ trách tôi đó Tiểu ma qua đây không phải là gì tốt cho chúng ta sao Bên tướng quân và phu nhân Tôi sẽ đi sắp xếp Nhưng chủ tử của hai người Thì phải nhờ hai người rồi Đa tạ sư gia Đa tạ sư gia Được người nhờ cậy Thì trung với người Tôi đi trước Mùa phải về rồi Mùi đi lâu quá Tiểu thật sẽ nghi ngờ đó Ở đâu đây Là cái này sao Số cuộc là loại nào Dân nhiên không có ở đây Người ngoại nghề như mình vốn vậy không biết gì cả Số cuộc là loại nào chứ Là cái này Hay là cái này Rốt cuộc là cái nào chứ Mình cũng không rõ nữa Ông trời ơi ông giúp con đi Giúp con cứu lão la đi Đừng để ông ấy xảy ra chuyện gì cả Không lẽ Không lẽ mạng của con cứng như vậy thật sao Đàn ông gặp được con Đều về quê sớm hơn con Không được Không được Thì dù liều cả mạng này Cũng phải cứu cho được lão la Phải tìm tiếp Phải tìm tiếp Dược liệu này thường sinh trưởng ở bên vực thẳm Đã tuyệt tích nhiều năm rồi Cao như vậy sao Lão nương xuống cũng không xuống được Không xuống được Mình cần phải lên đó Không phải sao Chắc là nó rồi Ngươi Đừng có chạy Đợi ta Ông trời không phụ người có lòng Ông trời phù hộ Không sao không sao không sao Tào Thiên Tiêu à Tào Thiên Tiêu Trên đời còn rất nhiều cỏ xanh Sao phải xuống vực để tìm chứ Tìm được rồi Về nhà thôi Thiếu gia Thiếu gia Thiếu gia Thiếu gia Mau mau mau mau Sao hả Thiếu gia Đây là kim thương tán Mau thử đi Dân yên trà Là phu nhân cho đó Nghe nói là hoàng thượng ngự ban Vậy thì sao Cái ta bị là tâm bệnh Sau khi trị lành vết thương ngoài da Thì có thể làm sao chứ Thiếu gia Chán nản nhanh như vậy sao Không phải ta chán nản Mà là ta không biết dân yên thật lòng với ta hay là tội nghiệp ta Tôi nói cậu biết Vậy cũng được à Nếu cậu không tin Tự đi hỏi sư gia đi Không phải ta không tin Mà là ta đang nghĩ Sao dân yên lại để ý mấy cái này phải Tôi cũng có nói Tôi nói Sao thiếu gia nhà tôi có thể làm chuyện này chứ Phải rồi Làm vậy là tự hạ thấp thân phận của cao gia ta Phải đó Nhưng sư gia cũng có nói Nói nếu cao công tử không làm vậy Vậy ông ấy cũng hết cách Sư gia không thể khoanh tay mặc kệ được Ông ấy là người duy nhất mà ta tin tưởng ở trong phủ dân tướng quân này Thiếu gia Hay chúng ta cứ thử xem Thử à Cậu xem Tiểu ma qua cũng nói giúp cậu vài lời ở bên cạnh dân yên tiểu thơ rồi Cậu có gì đáng lo chứ Cậu yên tâm đi Dân yên à dân yên Cao Phúc soái ta thật sự phải ngã ở dưới váy của muội rồi <laughs> Xem ra sư gia thật là một thần nhân Câu nào cũng đoán được hết Sao hả? Người nói cái gì? Ờ, ờ, thiếu gia, tôi bôi thuốc cho cậu nha Ta nói với người rồi Tâm bệnh còn phải trị bằng tâm dược Bôi thuốc đi à, Nè thiếu gia Lão Lan Lão Lan Lão Lan Lão Lan Lão Lan Dậy à? à? à? uống thuốc đi Tỉnh lại đi Lão Lan Mau lên Ngồi dậy uống thuốc đi Lão Lan Lão Lan Ông sao vậy Lão Lan Tôi mới vừa tìm được thuốc Ông không thể bỏ lại tôi được Có phải ông muốn bỏ tôi mà đi không Lão La Lão La Ông tỉnh lại cho tôi Lão La Lão La Tôi không đồng ý cho ông đi như vậy Ông tỉnh lại cho tôi Ông tỉnh lại cho tôi Tôi kêu ông nói chuyện với tôi Lão La Ông không được đi Lão La à Lão La Thiên tiêu à Bà đừng có lắc nữa Tôi là một người bị thương Không chịu nổi sự hành hạ này đâu Người cũng sắp chết rồi Còn nói đùa với người ta Tôi cũng là một người sắp chết rồi Bà có thể tốt với tôi một chút không Đừng nói chết Không được nói chết Không tốt lành đâu Còn không phải bà nói trước sao Nè nè ờ, ờ, ờ, Ngồi dậy uống thuốc đi Cẩn thận Cẩn thận Ngồi dậy uống thuốc đi Ông đó chỉ thích cãi nhau với tôi Xem Ngay cả ông trời Cũng không lấy mạng của ông Uống đi Đại phu cũng đến khám cho ông rồi Còn kê toa thuốc cho ông Uống thuốc vào rồi Nằm xuống nghỉ ngơi hai ngày sẽ khỏe thôi Tôi thật là vô dụng Cũng nhiều ngày rồi không có tin tức của các con Ở bên này tôi cũng không giúp gì được cho ông <laughs> Thiên Tiêu à Bây giờ tôi rất cần bà giúp Tôi giúp được gì chứ Đi Tìm dao lại đây cho tôi Ông làm gì vậy Ông không được nghĩ không thông Ông nhất định phải sống tiếp Ông nhìn tôi đi Tôi vất vả khổ sở mới tìm được thuốc giữ lại mạng cho ông Cái này đại diện ông trời còn chiếu cố đến chúng ta Tôi kêu bà tìm dao đến đây cho tôi Nếu còn kéo dài nữa Mạng của tôi sẽ không giữ được đâu Lão la thúi Tại sao ông không hiểu ý của tôi chứ Ý tôi nói Tôi nói Tìm dao đến rạch vết thương của tôi ra Hút chất độc ra đây thì được rồi Nhanh lên Tôi Tôi Thơm, ngọt, đẹp Cậu trẻ lớn như vậy Một lát làm sao đốt lửa đây Vậy mà lớn à Vậy làm sao mới gọi là nhỏ đây Thiếu gia, thiếu gia Cậu xem, cậu đừng sốt ruột nữa mà Lúc mới bắt đầu tôi cũng vậy Từ từ thì sẽ biết thôi Không phải ta đang làm sao Người nói nhảm nhiều vậy Thiếu gia, sư gia cũng nói rồi Chỉ có như vậy mới có thể thay đổi hình tượng của cậu ở trong lòng dân yên thôi Ai thích thì làm, ta không làm Vậy không được đâu sư gia nói Sư gia, sư gia, sư gia Người kêu sư gia làm xong rồi Rốt cuộc muốn làm gì hả Người nói Đây là chủ ý quỷ gì của sư gia đi Vậy cũng không thể trách sư gia được Ai đang nói tôi vậy Sư gia Sư gia Tôi nói Cao Thế Gia Nỗi khổ xác thịt cũng chịu rồi Chút chuyện này cũng không à. à. kiên trì được sao Không phải tôi không kiên trì Mà là những việc này tôi thật sự à? không biết làm Tôi nhớ Cậu từng nói Vì muốn lấy được trái tim của tiểu thơ nhà ừ, tôi Chuyện gì cậu cũng chịu làm mà Có Tôi từng nói Tôi cũng sẽ kiên trì làm vậy Cao Thiếu Gia Đừng trách người làm suy gia này Nếu cậu không thể triệt để thay đổi hình tượng của cậu Tiểu thời nhà tôi sẽ không thay đổi cách nhìn đâu Phải đó Nhất định phải đổi một lớp da Đổi một người khác Tới khi ngươi nói sao Mụn nhọt Cứ nói đi Bắt đầu từ giờ Cậu chính là thiếu gia Hả Tôi từ đầu tiên đã đã đã bị Thiên định định chúng Chúng ta ta là là sự thật không không thể thay đổi. sao? Tại 无半点差别。楚玉，从小失去双亲，两个妹妹也就此一世。云烟和娘一样的背影。七你没事吧？你不要吓我，你醒一醒啊！我们还好多事情没有做，还有好多话没有说。七弟，七弟，傅山，我求求你。 我要这样惩罚我了，好吗？云烟，对不起。你给我挺住！云裳，我这次我不会再丢下你，我会永远跟你在一起。我为了敌人的意念，背叛了师父。主院，我什么都没有。陈三六，我只喜欢你， <laughs> 我也要你只喜欢我。 花生啊，是要早生贵子。小天爷，没看见，没看见啊！爷爷，我这一辈子都不会再错过你了。主页大姐，左眉大哥，你们一定要幸福幸福。你是怎么打算的？跟着你，浪迹天涯。